uh, cái hệ thống uh, soi kèo bóng đá chỉnh tuấn thì anh em nào mà uh, chưa uh, cho mình cái like uh, cũng như đăng ký kênh và follow trang fanpage thì anh em ngay và luôn uh, để lại cho mình cái uh, fan, follow uh, và đăng ký like ấn chuông thông báo để anh em có thể nhận được những cái uh, video mới nhất uh, về uh, soi kèo những cái giải bóng đá hàng đầu ở châu Âu của mình và trong cái khu khổ ngoại Anh thì mình cũng đã lên à, cũng khá là sớm cho anh em những các mã kèo à, ví dụ như là trận đấu sớm giữa West Ham sẽ gặp Chelsea à, sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 11 tháng 2 Arsenal sẽ gặp uh, Brentford 22 giờ và cùng với đó là một trận đấu sớm trong khuôn khổ ở Serie A à, vòng 22 à, vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 11 anh em à, à, quan tâm và anh em có thể vào kênh của mình anh em xem và anh em nhớ ủng hộ cho mình cái kênh mới đó là Trịnh Tuấn bóng đá VIP để mình có động lực mình đồng hành cùng anh em ở trong những cái giải đấu sắp tới à, và à, lời đầu tiên thì à, xin chúc mừng cho tất cả những anh em ngày hôm qua à, cũng đã xem những cái video của mình à, thì có hai cái mã kèo mình lên đó là một trận đấu giữa MU cũng như trận đấu giữa uh, à, Sunderland và Fulham thì chúng ta gãy cái kèo MU nhưng chúng ta cũng húp lại uh, được full hai mã đó là anh em nằm Fulham chấp và anh em đánh cái kèo tài và đúng như nhận định của mình thì tỷ lệ kèo của hai thằng này nhà cái đưa ra rất là lạ cho nên nó đi về cái kèo tài là hoàn toàn hợp lý trong khi đó à, ở trong nhóm thì à, mình cũng đã cho anh em một cái xiên đấy thì anh em à, đánh xiên cộng với xé lẻ ra nữa thì à, anh em đánh cái xiên 6 tuy lần nó gãy trận u à, nhưng cũng có anh em à, cắt ra đánh xiên 5 thì, thì anh em cũng đã húp rồi đấy và anh em đánh full lẻ thì anh em hút được 5 mã anh em gãy mỗi mã u thôi đó trận Real rồi trận Dortmund rồi à, uh, trận Fulham vân vân đó thì anh em hầu như là anh em hút hết đó và cái lợi thế của anh em là anh em cầm cái trang chơi anh em đợi vào trận xem nó đá anh em chơi rất là ok hoặc là anh em đánh uh, chơi xiên uh, với cái số vốn nhỏ đó thì anh em có thể húp to đó thì uh, đó là cái cách anh em mình chơi trong nhóm và anh em nào mà chưa có cái uh, trang chơi đấy uh, chưa có cái à, người soi kèo phân tích và cũng như chưa có cái cách chơi hiệu quả nhất thì cứ inbox qua Facebook của mình mình chỉ cho anh em đó thì uh, quay trở lại cái trận đấu mà mình mình muốn gửi đến anh em uh, trong cái uh, khuôn khổ ngoại hạng Anh uh, đó là cái trận đấu giữa Fulham sẽ gặp Nottingham Forest đây là một cái trận đấu cũng rất là hay đó còn lại thì cái trận đấu giữa Sheffield Palace và Brighton và cũng như cái trận đấu giữa uh, Southampton gặp Wolverhampton thì mình sẽ lên uh, ở trong ở trong uh, nhóm sau đó thì anh em nào mà muốn chơi muốn lấy hết tất cả những cái mã kèo thì inbox mình mình chỉ cho anh em cái cách à, để chúng ta đầu tư hiệu quả nhất à, và quay trở lại cái trận đấu Fulham này thì à, mình sẽ phân tích nhận định về cái tình hình lực lượng và phong độ à, thì anh em cũng đã biết rồi đây là hai cái đội bóng mà à, cũng à, vừa mới lên hạng thôi nhưng xét về cái mặt à, chất lượng đội hình và cũng như cái kinh nghiệm chinh chiến ở ngoại Anh thì rõ ràng Fulham sẽ được đánh giá cao hơn và nhỉnh hơn và anh em còn nhớ ở những cái mùa giải trước cách đây rất là nhiều năm rồi thì Fulham luôn luôn là một trong những đội bóng mà thường xuyên à, đá ở giải Ngoại Anh. Đó. Và năm nay là năm họ lên hạng và họ đá cũng đang rất là hay. À, đá rất là hay luôn anh em. Đó. Và hiện tại đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. À, sau 22 vòng đấu thì được 32 điểm rồi. Hơn cả những đội mà có máu mặt. À, ví dụ như Leicester City này, Liverpool, kể cả Chelsea, đấy, West Ham, đó, Wolverhampton đó cả Crystal Palace luôn thì rõ ràng Fulham mùa giải năm nay thực sự à, là đội bóng à, chơi rất là hiệu quả luôn cho dù à, à, đội hình của họ không có giá trị và cũng như à, không có nhiều ngôi sao nhưng họ đá với một cái lối đá rất là chắc chắn và thực dụng bằng chứng là anh em để ý là trong những trận gần đây thì cái tỷ lệ mà thủng lưới của Fulham thì cũng rất là thấp đó và họ giữ sạch lưới rất là tốt luôn à, điểm qua trong à, 7 trận gần đây thì Fulham mới chỉ để thua có hai trận mà thôi, còn lại à, 5 trận bất bại trong đó có 4 chiến thắng và một trận hòa. Và anh em để ý những cái trận của Fulham thua là cũng gặp những cái đối thủ mà à, khó chịu và đang đá hay. Ví dụ như là thua Tottenham à, cũng cách biệt có một bàn mà thôi, trong khi đó họ lại à, đá trên sân của Newcastle và để chỉ để thua có một bàn. Đó. Thì anh em rõ ràng cái hàng thủ của Fulham chơi cực kỳ hay và à, để đánh bại được Fulham là cực kỳ khó khăn đó kể cả những cái đội bóng lớn đó Tottenham rồi Newcastle và trận gần nhất thì Chelsea cũng đã không làm ăn gì được Fulham khi uh, Fulham hành quân đến sân của Chelsea đó còn lại trận những trận thắng có lượt uh, họ cũng đã có cái trận lượt đi uh, cũng đã thắng Chelsea 2-1 trên sân nhà của mình luôn đó và những trận đấu mà họ thắng thì những cái đó thủ ngang ngửa ví dụ như là Southampton này uh, Palace này đó Leicester City này đó và và và kể cả Newcastle thì họ à, xin lỗi kể cả Chelsea luôn thì những cái đội bóng này thì Fulham đều giành chiến thắng cả đó chứng tỏ một điều rằng khi gặp những cái đối thủ ngang cơ và yếu hơn thì rõ ràng Fulham đều biết cách giành chiến thắng đó tuy là cái hàng công của họ thi đấu không bùng nổ nhưng họ biết kết liễu đối thủ ở những cái thời khắc quyết định đó, ok nha anh em à, trong khi đó bên phía bên phía à, bên kia sân Nottingham Forest cũng đang có một cái phong độ cũng rất là tốt trong khoảng thời gian vừa qua à, tuy là họ cũng à, là đội bóng mới lên hạng nhưng những gì Nottingham Forest thể hiện à, ở thời điểm hiện tại ở cái vị trí thứ 13 cũng xứng đáng cho Nottingham Forest à, có một cái vị trí trụ hạng ở cái mùa giải năm nay đó cái vị trí khá là an toàn đó à, hơn cái nhóm cầm đèn đỏ à, rất là nhiều điểm nhưng cái chặng đường còn cũng lượt về này cũng cũng khá là dài à, cho nên Nottingham Forest cũng phải biết cách tích lũy những cái điểm số của mình nhằm à, vượt qua những cái đối thủ ở, ở nhóc cặp đèn đỏ muốn mới có cái cơ hội để trụ hàng đó tuy nhiên thì uh, anh em để ý là trong những trận thua Nottingham Forest gần đây thì ngoài cái trận thua uh, Man United 3-0 thì anh em thấy họ cũng có phong độ rất là tốt cũng có ba cái trận thắng và hai cái trận hòa những trận thắng của Nottingham Forest thì anh em nhìn chung để ý là những cái trận uh, họ gặp những cái đối thủ đang xa suốt phong độ rất là nhiều đó và đặc biệt Nottingham Forest là những trận họ thắng đều thắng trên sân nhà đấy thắng Leeds này đang sa sút là đá trên sân nhà của mình này rồi hòa Monomouth này đấy à, thắng Leicester City cũng trên sân nhà của mình đấy Leicester City cũng à, phong độ cũng khá là tệ ngập lặn với bảng xếp hạng rồi ông Southampton này thì không nói rồi đấy nằm trong nhóm cặp đèn đỏ luôn đó rồi um, uh, Chelsea đấy Chelsea thì quá quá là là xuống luôn đó Leicester City vân vân thì uh, Bournemouth đó anh em đó thì rõ ràng những cái đội bóng này uh, Nottingham Forest thắng thì cũng chỉ là những cái đội bóng đang uh, chật vật và cũng như đang xa sút phong độ rất là nhiều và những cái trận thắng của họ cũng không được uh, không nhiều bàn đó trong khi đó bên phía Fulham là họ thể hiện cái sự lì lợm và cũng như uh, cái uh, cái cái lối chơi thực dụng rất là khó chịu và hôm nay họ lại được thi đấu trên sân nhà nữa rõ ràng đó là điều kiện rất là tốt để cho ông Fulham này ông có một chiến thắng tiếp theo ở sau những gì đã thể hiện à, họ đã có hai trận đá rất là hay à, trước à, Chelsea này đó trước đối thủ mạnh trong khu khổ Hoàng Anh và cũng vừa có chiến thắng 3-2 à, trước Sunderland rõ ràng cái hàng công của Fulham đang thi đấu khá là tốt à, tuy nhiên thì à, anh em để ý là mỗi lần hai đội này gặp nhau anh em để ý là hai đội này gặp nhau trong à, quá khứ thì à, kết quả đều nghiêng về Fulham đấy Fulham có những chiến thắng uh, rất là hay nhưng ờ, ba uh, trận trở lại đây thì kết quả đều đi về kèo tài đấy đều đi về kèo tài rất là nhiều đó và uh, trong những trận gần đây thì hàng công của Fulham uh, tỷ lệ nổ tài cũng rất là nhiều nha đó, anh em để ý là hai trận gần đây ba trận gần đây thì có tới hai trận đi về cái kèo tài rồi đó và một trận gần nhất anh em để ý là cũng đi về cái vị tài ở vị tài và Fulham là người uh, giành chiến thắng trong khi đó, các thành tích sân khách của Nottingham Forest thì à, thì anh em để ý là khá là tệ, khá là tệ. Bằng chứng là họ đá trên sân khách thì có thể à, phong độ nó không ổn định, không ổn định. Với Blackpool có thể thua dễ dàng 4-1. Trong khi đó, hòa với đội bóng yếu ở Monmouth và thua MU 2-0. Nhưng tuy nhiên nhìn chung thì để thắng được Nottingham Forest á, thì uh, Fulham mình tin trận đấu này họ sẽ có giành chiến thắng nhưng mà giành chiến thắng cách biệt thì thực sự là không khó. Lý do là vì sao? Lý do là vì trong những trận gần đây thì cái tỷ lệ để thủng lưới của Fulham, Nottingham Forest cũng khá là thấp. Đó, khá là thấp và Fulham thì cái mật độ à, lịch thi đấu của Fulham gần đây cũng khá là dày đặc. Đó, khá là dày đặc. Họ vừa họ vừa mới đá à, cúp uh, à, uh, à, FA gần đây ở ngày uh, ngày gần đây xong lên tới ngày 11 lại đá với Nottingham rồi. Đấy, trong khi đó uh, Nottingham Forest thì thì anh em thấy là um, nó khỏe hơn nhiều. Đấy, đá từ à, ngày 5 nghỉ ngơi tầm khoảng một tuần lận thì cái cái thể lực của họ đảm bảo nó tốt hơn ờ, nhưng dù gì đi nữa thì à, với cái hàng công đang thi đấu thăng hoa và cũng như có trận thắng 3 hai trước Sunderland rõ ràng đó là cái động lực rất lớn để cho Fulham tiếp tục tìm kiếm một chiến thắng nữa trên sân nhà của mình à, cho dù cái tỷ số à, rất là khó nói nhưng một chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Fulham theo như cái quan điểm cá nhân của mình cho dù cái tỷ lệ kèo tài xỉu thì chúng ta rất là khó đoán bởi vì hai cái ông thần này đá lúc tài lúc xỉu rất là khó nói đó thì cái hàng công của hai ông này á à, hàng thủ hai ông này ông chắc chắn quá đó hàng thủ hai ông này chắc chắn quá thì rõ ràng cái tỷ lệ kèo này à, nhà cái chỉ để cho Fulham chấp có nửa trái thôi thì mình vẫn à, tự tin mình có thể nằm cái kèo ở Fulham bởi vì trong những trận gần đây thì tỷ lệ Fulham thắng kèo khá là cao anh em khá là cao còn kèo tài xỉu hai trái 25 thì thực sự rất là khó đánh giá ở trong cặp đấu này đó lúc đó thì thì thì nó đi về tài lúc thì nó đi về xỉu rất là khó nói luôn à, nhưng mà nhìn chung à, theo quan điểm cá nhân của mình á, kèo này anh em đi cái vị tỷ số đi cho chắc đó mình đi thì có thể anh em nằm thể full ham nhưng mà kèo tài xỉu đợi vào trận à, chúng ta xem tình hình chúng ta đi cái tỷ số cho chắc nếu mà anh em đánh tài thì anh em nên đi ba cái vị tỷ số một 100111 đó còn đó anh em đánh full ham thì uh, anh em nằm full ham chấp chấp nữa luôn cho nó nhanh đó còn kèo góc thẻ thì anh em có thể nằm full ham chấp góc và chúng ta có thể đánh cái kèo tài gốc bởi vì hai đội gặp nhau thì đa số là góc nó, nó nổ về tài rất là nhiều đó đó là cái phân tích nhận định về cái cặp đấu này của mình còn anh em có ý kiến khác ấy, hoặc là anh em có cái quan điểm cá nhân của anh em như thế nào ấy, anh em bình luận ở bên dưới đó để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn và em anh em xem xong cho mình cái nút like nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất còn em chưa có cái uh, à, hội nhóm chơi hiệu quả và cũng như anh em đang xa bờ thì cứ inbox qua Facebook của mình mình chỉ cho anh em cái cách để chúng ta có cái à, cách chơi hiệu quả hơn đó và chúng ta gỡ lại từ từ đấy không thể nào mà cam kết với anh em không thể nào mà 100 trận hút hết 100 nhưng mà tỷ lệ à, thắng cao là anh em có lãi là được đó đó là cái phong cách chơi của mình à, và ngoài ra thì chúng ta có thể đánh gung góc thẻ tỷ số chúng ta đánh xiên đó và chúng ta chơi bóng cỏ cả ngày đó thì tỷ lệ anh em à, ăn nó sẽ cao hơn thì anh em có lãi thôi vậy thôi thì đó cũng chỉ là cái à, nhận định trên quan điểm cá nhân của mình thôi và à, mình cũng xin được kết thúc video tại đây à, anh em xem xong cho mình lúc đăng ký kênh để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn xin chào và hẹn gặp lại anh em